tiếng nghe rõ không rõ rõ anh từ để tôi bắt lớn thêm chút ok ông nghe ông em tôi nói không vậy ok ủa bây giờ là team view chưa vậy ông rồi team view rồi team view rồi tiếng, tiếng nó vọng quá oh. ok tắt bên nữa ờ, team view bên nữa ờ, team view kim ờ, rồi giờ làm gì ạ? À, à, mấy cái nã tải đâu? Mấy cái nã tải đâu? Đây, ở dưới đây hết Này, cái này với lại ờ, Cái này là để boost cho nó nhanh lên không? À, cái boost à, thì cái boost thì không vì chỉnh vì đây chỉnh sao bên này sao bên này nó mà bên kia kiểu như kiểu như nó bị trùng kỳ vậy ta hay là để tôi gọi điện thoại không gọi trên này à, à, hay là tắt điện hay là tắt điện thoại đi gọi tên view được à gọi bằng tên view luôn hả à, gọi tên view à, gọi tên view cái này tôi đang gọi bằng này ừ. tắt cái này alo alo nghe không Hello. Alo. Alo. Nghe Nghe rồi, nghe rồi. À, bây giờ để xem. Ừ, kỳ vậy ta? Nhiều game thế. <laughs> Ngô cày mỗi hai game là FIFA với Liên Minh nè. Tôi không nghe ông nói gì hết À Alo, để xíu Nghe không, nghe không? review rồi đó à, à, nghe bình thường chưa ừ ừ ôi mà thấy nó bị chặt chưa đang xài hay HDD hay SSD độ ổ cứng cả hai thì phải lâu quá tôi quên rồi cái hệ điều hành chính đó cái này hơi ít nha à, cái này hồi trước chỉnh rồi mà cái này chắc uh, chưa mở nhiều ứng dụng nặng nên uh, chưa à, hồi đó đó chưa là có... rồi, hồi đó, đó. hồi đó là hả hồi đó là tôi xài cái ổ cứng bình thường á xong máy nó chậm á tôi nói đem ra phong vũ cái người ta update lên cái ổ cứng mà nhanh đó không ổ cứng SSD không à, SSD nhanh nè rồi... ừ xong... vậy là bình thường rồi cứ máy sao bây giờ là tới bây giờ bị chặn Trời ơi, có có trang YouTube riêng luôn ha, hôm nào subscribe cho. Giờ sập đi để hôm nào là sao? Ai bấm vô đi. <laughs> cái vị cái của anh bè với lại à, à gì đó tường đậm chất quy <laughs> bu nhìn là biết nhân anime rồi Ui cái bộ Sana có nói về cái gì không? Sana ừ, Cái bộ mà ông dịch từng hổng rài á, cái dự án quá cho bự quá ông á À, hổng rài mấy cái đó là mấy cái à, nháp thôi chứ chưa có làm mấy cái mới thì được có hai cái video bự à video ừ. cỡ hơn tiếng ừ, đang tìm cái à, giảm lắc á tìm chữ lắc Ủa, nãy như có mà Ừ. Không phải Tăng em chắc phải tăng tốc Facebook Đây. À, tăng tốc Hãy nhớ được cái tên ờ, file là fishlack à Ừ à, cài EVK đi EVK hoặc Unity à ôi nhưng mà nhưng mà trong trong máy nó có sẵn bấm tiếng việt rồi mà đâu cần cài đâu mà cái đó đâu gõ tắt được đúng không à tôi không cần gõ tắt đâu à nhưng mà sau này sub thì cần ờ. à, ví dụ như là mấy cái phong chữ màu để xíu tết mạng à, trong khi tết mạng tìm này ra đó là tết mạng hả? Ừ. ừ. bao nhiêu megabit Ồ, tôi nghĩ mạng tôi tắt Tại cái wifi có mình tôi xài à Ồ, nó ra chữ shop banh luôn ghê thiệt Shop banh Mắc như quỷ gì vậy đó à, bên này Tốc độ này nó nhanh lắm mà tôi có 100 đổ lại tại vì bị bớt băng thông do ông làm nhà Ê, ông đi dây giới hạn có 100 đây là nhanh lắm rồi pin à, tôi đâu có, tôi đâu có nói mạng của tôi chậm đâu mà nó bị cái mắt bấm cái gì nó cũng chậm hết đó bấm gì cũng chậm chắc là phải giảm cái e, số này đi nè à, chắc là tắt cái tiếng việt đi tại tiếng việt thì cài bằng cái evk ừ. ừ này tắt sao Bây giờ đang đang là không phải tiếng Việt rồi đó. Biết rồi nhưng mà nhiều khi nó bị xung đột mấy kia. Ừ. Tôi nghĩ không phải mạng đâu mà bị cái gì vậy ta? Chắc là máy. Ừ. Chắc bị phần cứng rồi đó. Ừ. Lâu quá rồi. Trời ơi, bên này nay lạnh muốn chết luôn á. không tôi thì, thì nóng đây có máy lạnh hai bốn bảy trời ơi chị táo thiền điện mê ly luôn á nha à. đó là ở nhà nhà, nhà tôi ai cũng ai cũng mở nên mà, một à, hạn chế lại cũng không có được gì ừ tôi nghe cứ cả mở cả tắt thì nó cũng tốn điện như thà thôi mở suốt đúng không đúng rồi ví dụ xuống ờ, khoảng nửa tiếng tiếng ờ, rồi lên mở lại thì cũng hao lắm vậy à kiểu nó phải chạy à có cái chức năng tắt tạm thời mà đúng không ông tắt rồi xong ông ờ, để một tiếng sau nó tự động mở lại á à, chức năng tắt tạm thời ừ, chức năng hẹn giờ á tôi nghĩ chắc máy nào cũng có mà kiểu một tiếng sau nó tắt hoặc một tiếng sau nó mở lại á à máy lạnh hả không máy ừ. lạnh ừ. thì chỉ có hẹn giờ tắt hẹn giờ mở một khung giờ cố định thôi ừ đúng rồi đúng rồi CPU tôi nghĩ chắc chắc cái CPU nó của bắp quá tôi nghĩ là phần cứng bây, bây giờ tìm theo cái này đâu tại tôi thấy tôi cũng à, đâu à, chạy mở cái gì thì lắc nữa Chrome à Chrome Chrome lắc là phải rồi quên nữa xài Microsoft s á Ừ. ừ. tôi thấy um, này ta rất là đánh giá cao cái uh, ờ, edge của bên ờ, Microsoft đó đúng không kiểu nó đúng nhẹ hơn đầu tốt hơn Chrome nhiều luôn á ừ, còn đọc được tiếng Việt nữa wow. tôi thấy kiểu bây giờ người ta cũng uh, hình như Microsoft nó càng ngày là edge nó tốt hơn ừ, mà bên uh, GVN thì lại kêu uh, bỏ Microsoft SDK chứ sub s là cái gì không Microsoft S là cái trình duyệt á à ủa tôi này cao lắm mà thấy nhiều người bắt đầu cũng chuyển qua từ từ không bây giờ Chrome ta chỉ chuyển qua hai hướng là một là qua cốc cốc hai là Microsoft S thôi ừ mà cốc cốc thấy cũng nặng chứ ừ. ủa có tiếng Việt sẵn rồi nè ừ mà này con không có chức năng đọc gì phải Ủa nhưng mà tôi tôi nhớ tôi có S sẵn rồi mà ta. Ủa? What? Đó đó. ơi hảo thật đấy. <laughs> không phải tại vì học ít xài á cho nên tôi có bỏ. À. Tại tưởng ra phong vũ là ừ, update lên bản mà không có Microsoft Store này kia đó. Thì à. nó mất à. luôn S. Bây giờ ừ, à tạo cái ạc uh, ờ, tao đặt bên uh, shop đi ừ đó đó là đó luôn thì phải đó Ủa đúng rồi, cũng là cái cái ạc mà đăng nhập vô mới store phải không? Ừ, đúng rồi, nó đó. Ủa, đây đây đây, hình quá. Vậy thì chuyển mấy kêu qua đây hết nha à, Bây giờ thử ờ, chuyển qua đọc tiếng Việt thử đi. À, báo nào ta? đọc tiếng Việt là sao chứ bình thường nó cũng không không bằng tiếng Việt được hả? À, bình thường đọc được. Ừ. Ờ, à đây có tiếng Việt à, có mấy cái kênh này nhưng mà chưa có tiếng, ờ, cài sẵn tiếng Việt kiểu như là ừ. chưa, chưa có thiết lập ngôn ngữ thì mình đặt à, đọc thử. Ừ. đó à, anh có làm cái à, tin view cho cái ông nào bên cũng bên Nhật. À, Ồ. Ông làm à, quản lý à, làm admin bên ờ, à, group 20 cam em á hội những người, người còn ở anime và manga đánh già phải giờ group đánh đét rồi <laughs> sao vậy bị bị bị người thấy hay là không chạy không không không không, không ai hoạt động nữa kiểu như à. là tôi vào nhóm nào nhóm đó đét á <laughs> tôi vào nhóm anime lúc mà à, à, vừa một à, hai ba tháng trước á thì nó hai ba, hai ba à, thời gian sau thế nào cũng có đứa xui rồi à giờ dạ, có hai đứa f không rồi như này có chữ có hoài mi nào không có à? cái gì có giọng việt nữa hoài mi là nữ rồi cái này vậy mới có tiếng giọng nam mà mà nãy nghe nghe thấy không nghe thấy Ê, nhưng mà nó đọc kiểu rất là tự nhiên luôn nha đúng rồi thì người Hay đọc đó. người đâu phải robot đâu ồ vậy hả đúng rồi thí dụ cái từ nào mà chưa có trong dữ liệu thì sẽ có người à, nhiều người góp ý vô rồi cái người nói cái giọng đó đó thì sẽ th thay vì kiểu như gõ tắt bên mình vậy đó thì cái từ đó sẽ thay bằng cái giọng nói của người đó vô nhập liệu từng mỗi cái từ đó là một cái có vậy trời ừ. người ta có ừ. lương nó khác đúng không ừ. <laughs> hay quá bây giờ Microsoft S ờ, thay cho Chrome đi mà mình gì đó chuyển cái tất cả mật khẩu qua Chrome à, qua S ha ừ. có đỡ lắc hơn không rồi, ông hôm trước á, tôi bị ờ, một thằng Trung Đông nào á, không biết là cái thẻ credit của tôi bị một thằng Trung Đông nào mà bắn tiền vô đồ này cho cho cái livestream đó không? Ai Rồi, đường đấy kiểu ý là cái thẻ credit tự nhiên hôm đó là tôi đang học bài buổi tối á, mới mấy hôm trước à. Cái xong thẻ credit card của tôi báo là nó bị trừ tiền mà tôi đâu có xài đâu. Cái hôm sau tôi lên kiểm tra mail mới biết là một thằng Trung Đông cái kênh YouTube nào của thằng đó đó là tôi donate cho cái cái cái kênh đó đó là tài khoản của tôi nha vậy đồ này tôi nói thì mình bị Tại tôi ờ. đâu có đồ ý, ý là tài khoản của tôi bị hack á à bị hack à ừ xong cái có, có lưu tài khoản trên uh, trình duyệt không ừ, không nhớ nhưng mà tôi nhớ là tôi chắc là tại vì tôi từng từng có cái lịch sử là trả tiền uh, mua đồ trên youtube á tức là tôi có mua một cái show khác ở trên youtube trước đó, đó. rồi xong tôi không biết sao mà nó lấy được cái đó xong hên là không có lấy nhiều tiền nó chỉ đồ này kiểu chút ít à mấy trăm ngàn à xong cái tôi sợ quá tôi phải gọi cho công ty bên ờ, thạc bên ngân hàng á à. người ta lóc thẻ lại <laughs> xui hơn là nó không có nhiều thì đương nhiên là người ta lắp thẻ là người ta bảo là cái đó thì không phải là người ta sẽ bù tiền lại cho mình mình không có cần tốn tiền à. nhưng mà thấy nó hơi nguy hiểm không đúng rồi nếu làm thì nên ờ, làm trên điện thoại và cài một cái ứng dụng gì đó à, ừ. cũng là của ESS luôn nhưng mà bản mod AVK nếu là ăn rồi sung sướng cuộc đời luôn trời thích gì ui cái ESS này nó phải của Nhật không ta ừ. cái ESS à, của nghe của nghe chung ờ. hiệu à. Kaspersky á ừ. Trời sau vụ đó tôi sợ ông chết luôn Mấy thằng Trung Đông nó nguy hiểm quá Trung Đông thì tổ, uh, với Nga là tổ sư của uh, H bố của H. <laughs> Thiệt luôn á, tôi không hiểu làm sao mà nó lấy được cái ờ, tài khoản của tôi mà nó bấm đồ này luôn. Xong rồi tôi báo cáo lên YouTube là tôi bị trừ tiền không không chính xác á. mà bên Việt Nam mình nghe vụ bên Techcombank hình như hay là gì cũng mấy mấy bữa nay cũng có mấy cái vụ mà hack tiền vậy đúng không kiểu ờ, bị ờ, trừ tiền oan hoặc là bị mất tiền ngân hàng á à, cái đó một hack thì khó lắm nhưng mà phần phần lớn là do người ta làm theo lời của mấy thằng hack có nghĩa mình tiếp tay cho nó thì mình mới hack tự hack mình tự, tiền mình và người khác à, hiểu rồi tức là người ta gửi tin nhắn gì kiểu mạo danh mấy người này cũng tin cái mấy người này cung cấp đúng không đúng rồi Ờ. À cái này là đang chuyển mấy cái mật khẩu của tôi quá hả? À cái kia là mật khẩu nhưng mà chưa mở cái S tại vì cái này à, có nhiều cái ví dụ như là à, kiểu mấy cái tối ưu á. Đang hiển đang tìm cách hiển thị mà cái phần kể giờ quét trước đi. Anh want tôi improve stability nè ừ ừ Proceed thâm khoai This day này khoai hết rồi Sẵn nghe ha Distract là kiểu như là cái ổ đĩa tôi mới bị phân mảnh đúng không? Đúng rồi Mà HDD thì không cần Tại vì nó đọc trực tiếp rồi còn Ê, cái SSD không cần Còn HDD ừ. thì lâu lâu cần Thấy nó trên 30% thì distract Ừ cái cái cái Outlogic speed này là bao lâu mình nên xài một lần không hay là cái là kiểu như khi nào mình có vấn đề về chỗ nào thì mình mình chọn cái ô đó ừ. tôi chỉ biết làm chứ <laughs> cũng không biết giải thích làm sao kiểu như mà cái... là bọc thì lại là biết nhưng mà tới hồi nói người ta mình không biết định mình định nó cái gì cái này có tác dụng gì không à, máy nhanh hơn ừ. còn cái còn cái cái mà màu xanh ông kêu tôi xài là cái cái bro bro gì đó là lasso thì lát hồi nó sẽ gọi là theo dõi những cái nào mà nó bị gọi là uh, lắc á, thì nó sẽ uh, nó đánh dấu lại thì mình uh, thêm thêm nó danh sách uh, cho nó hạn chế cái uh, tốc độ nó đi á ừ. giờ xem trong cái phần lịch sử file S, SDR là gì ta? Ừ, file SSD hả? À, cái này nè. À, à. tại à, nó sẽ tìm ra những cái nào mà bị à, ừ. ảnh hưởng á, số restraint nè. Thì mình sẽ chuyển nó à, xuống below normal. Đây ừ. nè, ừ. cái này là priority. Cái này là tốc độ của CPU nè. Trong ra sao bên màn hình tôi nó không có chuyển động nha không? Chuyển động gì? màn hình tôi nó đứng im mà ông đang chỉ gì vậy á á á á quên quên quên tôi đang như là bên máy tôi <laughs> ừ bên trời À, sao tôi nghe tôi kỳ kỳ hết <laughs> á ủa còn nãy giờ tôi làm được cái gì bên này chưa ta thì ông bấm bên này nè à à để phóng, tôi... to, phóng to luôn phóng to luôn ngáo tạm thời ừ, nãy scan rồi there ừ. are no trick to apply rồi cái process lasso nãy tải về chưa cài đúng không dạ rồi á ừ. đó đó à ây nãy giờ mình làm cái gì vậy ta ờ, tôi phải im lặng chứ tôi tập trung được không ừ. edit power plan trước hết là kiểm tra trong này coi nó có bị ờ, hạn chế cái gì không bình thường coi nó lên khoảng 15 20 minimum rồi à, hình như hồi trước có chỉnh luôn rồi phải không ta cái này đầu hả rồi hả cái này lần đầu mà tôi chưa có xài cái này bao giờ hết à mà thường lúc xài là có uh, laptop là đang sạc hay là uh, chưa sạc hầu như là đang sạc pin nó cũng yếu lắm rồi máy này tôi mua gần bao lâu rồi nhỉ 8 năm rồi đó ừ. Ờ. 8 năm 8 năm hả thì khoảng 4 hay 5 năm nên mua pin khác thay thế vô chứ không là không không ổn ừ, tại không, vì tôi... sạc chai thì dễ có nguy cơ cháy nổ lắm ờ tôi cũng định là thôi để một ờ, năm sau mua chuyển tôi định chuyển qua macbook luôn cho nó nó đồng bộ macbook mà không có à, nhu cầu về mấy cái như là render đồ họa video thì ủa mà có xài cái đó không ờ, video thì có biết mà kiểu ờ, tại tôi iphone á với lại ipad nên tôi muốn xài kiểu cho nó nó liên luôn cho nó nó chung hệ luôn với lại tôi thấy cái đó nó cũng ít có bị ờ, chậm máy tôi cảm thấy Windows sạch rồi là nó bị chậm mà chậm hay không cho mình chỉnh thôi mà cái này máy chắc cũng cổ rồi đúng không cổ lắm rồi lúc tôi mua là tính là đời nó ra là mấy năm trước rồi chứ đâu phải là đời mới nhất đâu mà cũng đỡ uh, bây giờ đỡ lắc hơn hồi trước uh, ờ, Teamfield á ừ rồi bây giờ vô cái phần insights nè tìm ừ cái integrator của Buzzspeed thì mình tắt sao còn mấy cái cũng không có quan trọng bây giờ đâu rồi master s Ồ là với cái này tôi tôi tôi với cái processor là tôi coi coi cái nào nó ví dụ cái nào mà phần trăm nó nhiều quá mình giảm ví ờ. dụ chuột phải nè ờ cái explorer là cái cũng khá là quan trọng thì mình cho nó lên ờ, trên cao một chút đang ờ. Ủa, nó đang ở đâu ta đang là normal mình cho lên apple normal ờ ừ. rồi để ý cái phần gọi là exclude from prevalence có nghĩa ừ. là tức cái này vô rồi nó sẽ không có chỉnh mấy cái đó nữa nó ờ. ờ. kiểu như nó không tự giảm thường nó à. theo xu hướng giảm à tôi hiểu rồi cái cái chương trình nó tự ví dụ cái nào mà cao quá thì nó sẽ tự điều chỉnh xuống đúng không cho đúng cái rồi. đúng rồi mà cái nào quan trọng ví dụ như là uh, mấy phần mềm làm phim hay game á thì cho nó exclude còn nếu như mà um, đâu rồi mình có thể dùng cái watchdog này nè ừ. canh chó <laughs> nè ví dụ cpu nó tăng nó trên à, ba mươi phần trăm ừ. khoảng 2 hay 3 giây đi thì sẽ priority nè cho nó ừ. xuống ờ, below ừ. còn những lúc mà làm mấy cái quan trọng á ví, ví dụ như là đang ờ, render video mà muốn ờ, vừa lướt web vừa uh, render thì chỉnh cái affinity nè Ừm. Cho nó xuống, ờ, xuống ba à, ưu tiên á, chọn, ờ, mấy cái à, bỏ mấy cái trên nha. Ừm. Nhưng gọi là, lẻ ở dù 4 thì chọn 3, à, tại không với một là hai cái mạnh nè, mà một hai với ba là hai, à, hai cái, gọi là, nhẹ, ừ. cái Ừm. phụ á. Ừm, ừm. Thì như vậy thì, ờ, về tổng thể, ờ, tổng thể sẽ nhanh nhưng mà phần, ờ, Microsoft Edge thì nó sẽ hơi bị lag cái này ừ. tùy tùy giai đoạn mình chỉnh sao chỉnh ừ, ờ, ừ. rồi còn Facebook à, Facebook ờ, có mở trên ờ, shop store không nhỉ ừ, không ít lắm phải ý là cài Microsoft Store mở Facebook luôn á à không tôi rồi ít xài nên tôi không có xài cái này nó nhẹ hơn ờ, cái phiên ờ, ứng dụng cái lượng nhẹ hơn trang web Ừ. bây giờ mở thử một trang nào đó ví dụ YouTube à, như chưa có ờ, nhập mấy cái kia bên Chrome qua Ừ. trên Android iPhone cũng có trình duyệt S nữa đó Ồ ghê. đọc tiếng Việt trên đó luôn tính chỉ mẹ tôi mà mẹ tôi nói con nhìn nó thấy khó, khó rắc rối quá thường ừ, Ờ. mấy người trung niên là vậy Ừ, thiệt. mà mấy em bé ba bốn tuổi thì mò hồi ra mà mọi người lớn thì à, cái này sao vậy à, cái này sao vậy con cái này à, mày không biết lại đây nội diện cái wifi chỉ bốn năm lần à <laughs> vui thiệt luôn Ở bên này á, tôi cũng đi à, dạy à, dạy smartphone cho người già không? Công ty tôi có chương trình đó đó chạy dù cũng vậy cánh mà để vô wifi rồi này nọ à. Ồ. Oh. Ui, sao nó giống y chang hay vậy? Cái này là Chromium mà. Hai, nó đều cùng nền tảng là Chromium như nhau. Ồ, ê, nhưng mà ông làm sao đi chuyển nó qua y chang vậy hay vậy? Nhìn giờ nhìn giao diện nó y chang luôn á. Không có, cái này giao diện ban đầu nó vậy mà không ý là mấy cái mấy cái bút mắt của tôi kìa nhìn y chang à thứ tự nó cũng ban đầu tôi xài cốc cốc nên mới xài mấy cái mức gừng gà là xuất ra này kia nhưng mà ai, à, à, ai ngờ cái này là à, tôi quên là đang cơm cơm thì nó tự động import qua nhập qua à. <laughs> làm thừa ơi làm sao làm sao nhập qua được không bấm vô đâu attention này có quay video đó lát hồi chụp lại uh, tu lại setting à dùng chữ ờ, ờ ha nó tự, nó tự động nhập mấy cái tab đang xài luôn kìa ghê không ghê ghê wow không biết nó có mấy extension mà của tôi đang xài là kiểu như um, có click nè, ở trên này này không đóng ừ. Oh, rồi có có bắt buộc rồi tới đây thì skip qua tránh ừ. <laughs> lộ thông tin ừ. Thôi mà từ đây là không có lưu mấy cái thông tin mà liên quan đến tài khoản hay cái gì nữa. À, tải Eviki đi để tôi coi bên tôi là sai cái gì. À, Cái bản nào? Uni Uni Unikey hả? Tôi thấy EVK nó ok hơn. EVK là gì? Cũng phần mềm gõ tiếng Việt đó hả? Ừ. Ồ. Ờ. Oh. ui ở bên thành phố dịch đỡ chứ ông tôi thấy nó tràn lan quá à. à tôi tôi dự báo từ trước rồi là thế nào cũng ờ, à, tăng à, khi mở cửa lại á à. thế không tôi tôi muốn mua Spotify bên Việt Nam á mà ở bên Nhật á là phải xài đồ Nhật mà bên Nhật giá nó mắc quá à. À, tôi thì xài cờ gắt tiếp ê có chỉ đi chỉ đi đợi xíu đang nghe ờ, chỉnh ghé với bạn tôi thì cũng được rồi tôi định xài tôi tôi thích Spotify tôi nghe nhưng mà tôi toàn nghe bản free không à tại tại tôi thấy bên này mỗi tháng đóng có 200 ngàn lần nên là cũng tiết tiền á à bên Việt Nam 60 ngàn là rẻ quá trời luôn ờ, mua bên Việt, Việt Nam có 60 ngàn hả à? ừ một tháng Coi giá nó trên là khủng khiếp Ôi nhưng mà ông chỉ tôi xài bán rắc <laughs> à mà cái phương đó hồi trước đó, tôi tải á, thì uh, sau khi xài được khoảng ờ, chút uh, tôi không có để ý á, tôi không chưa biết cách chỉnh làm sao để nó không có tự động update lên á sau khi ừ. update lên thì trở ờ, về bản thường vậy phải tự cài đặt lại có phần mềm gọi là toolkit gì đó Oh tôi có cái tập là khi mà đang nói chuyện tôi quên uh, tôi quên tôi định làm gì á không <laughs> không tôi nói làm đó à, tìm eviki mấy phiên bản cũ tại cái mấy cái mới á, thì sợ nó bị hút cái phím á kiểu như là đang ờ, ừ. tìm nhiều, tại cái phiên bản cũ đang miễn phí á. ôi hôm trước ông ờ, ông đi làm thêm bên mấy cái mà quên rồi à, nó nó lớn không nghe cái trang mà ông đi làm thêm ờ, làm dịch ở bên cái trang nước ngoài gì nổi tiếng á tôi quên rồi little vậy hả ừ ok không à, bữa đó tôi ờ, à, tôi... gọi là ta bị dính dính cái gì á ừ tôi không nhớ định nói gì nữa à, tóm lại là à, nó sẽ cho một à, nó cho cái văn bản với tôi ờ, thử dịch đó, nhưng mà kiểu như ứng ứng tuyển làm dịch phiên dịch viên á ừ, nhưng mà ừ. bị ờ, à, nó nó không cho gọi à, kiểu như là copy paste mà tôi lại copy paste cái tiếng Anh đó rồi sao dịch dịch qua tiếng Việt rồi sẽ chỉnh đó mà tôi bắt qua một cái cái hôm sau nó tài khoản này bị khóa do dùm kiểu như là phát hiện robot gì đó trời đất ơi cũng may chưa có dịch gì nhiều Ồ như cái này nó tự động tìm bên tiếng tiếng Nhật á hay sao á. Thì đó, tôi nghĩ vậy. Kệ okay, đa biên bản mới nhất luôn. tắt Ôi. phiên bản mấy quên rồi bốn chấm mấy bốn chấm ba chấm bảy Ừ, từ giờ để tôi chuyển qua xài Chrome cho nó Chrome Lộn lộn nhầm Edge Nhầm ông có đi chú nhiều không hả ông có hay chú nhiều không có ông xài cái notion đó cũng ok lắm á notion à. nè cái ừ. tôi à, thấy tôi dụ. thích à, ví dụ à, ở bên kia là gì ta? bên kia như tôi gọi cái khác ra một đống <laughs> đó à, hiểu hiểu Lẹ. hiểu lẹ hiểu Đấy. hiểu hồi đó bên Unity cũng có cái này á đúng rồi Unity cũng có mà bây giờ thử tạo một cái thí dụ mà gõ tắt cái gì à, thí dụ gõ tắt gì nhiều á ừ à đây nè ừ GG thôi ừ làm hai cái thôi bây giờ ừ. nó sẽ tự động lưu vô kia nó sẽ chỉ vì sao mà nó à, cái này sẽ tốt hơn Unity ừ. đây là cái phần à, như vậy nè thì thấy cũng là bình thường phải không nhưng mà nếu như mà có dấu hai chấm á, mà ví dụ kiểu đó như vậy thì mình vậy nó bên Unity là sẽ là dấu hai chấm vậy sẽ rất là loạn trong khi mình dùng hai cái dấu gạch kia để dùng nút xuyệt này nè mình ship lên cái cái này nè dễ phân biệt đúng không ừ, ừ. trong khi dùng rất là nhiều cái nhiều bên tôi thì khá là nhiều tới cả trăm dòng nữa ừ. đó à. ừ, bây ừ. giờ thí dụ như là mình à, uống thịt thủy thần dịch à, tiếng à, hai ngôn ngữ nào à, Google dịch á tiếng Nhật uh, thường tôi hay xài tiếng Nhật Việt Anh ba cái đây là GGEV là Google English ồ oh. E EVK không nhớ cách chỉnh ờ, lại cái keyboard à, typing setting thì phải cái này cắp lóc một cái nó chỉnh ờ, giữa máy này ha à, ờ, rồi ừ. bây giờ làm uh, để chỉnh là cái ví dụ mình đang tắt s để xem, muốn tắt rồi khi khởi động lại s thì nó nó load cái trang cũ luôn hay là qua cái trang mới luôn ừ, trang trang để trang cũ cũng được ừ. cái này là uh, à, track, tracking prevention uh, ừ. gọi là chặn theo dõi chặn mấy cái tên tên theo dõi ừ. mấy ừ. đứa mà lừa đảo cái này speaker thì nó sẽ một số trang không vô được còn ờ, balance còn basic ờ, là nó sẽ dễ vô hơn đúng rồi dễ vô hơn chọn ừ. cái giữa được hồi ờ, mà tôi làm ở bên máy tôi thì thấy nó nhanh lắm mà sao không hiểu sao tôi làm ở bên máy người khác bắt đầu lóng ngóng dù là nó y chang nhau <laughs> bị khớp á vậy ông mình đi làm giáo viên chắc phải struggle vậy đó mấy nha bây giờ thử ờ, tắt s rồi đại, thí dụ mình đang tìm ờ, mình ờ, thí dụ anh việt đi google anh việt ggg ba cái ừ à, không gg tôi ừ, lại ggfv e ừ Ừ. Ủa, cái này phải gọi là anh không? tiếng Anh Ờ, cái này đúng cái này là tiếng Anh bên này là tiếng Nhật à, tao nó ra tiếng Nhật sẵn luôn ha vậy phải chỉnh ngôn ngữ rồi ừ chắc nó phát hiện theo IP á ừ tôi cũng nghĩ ừ. mà ít ra uh, có thể cũng đỡ hơn cái ông kia ông kia là tất cả giao diện đều là tiếng Nhật hết luôn rồi đó Ừm, remove luôn ha? Ừ, Cái cái này không không không cái này ông remove rồi, tôi đâu bấm được tiếng tiếng Nhật đâu, đúng không? À, Tui cái này là nó ghi gì ta? Your Windows License. Để xíu. Tui nghĩ ông cho nó xuống xuống dưới đi. Có cái mũi tên kế bên á, ừ. Có phần Mũi tên, mũi tên đâu? Cho À. nó xuống. Chắc nó sẽ bị đỡ ưu tiên hơn hồi nãy giờ có cảm thấy còn lắc lắc không chắc đỡ hơn rồi đó cái chính là mình chỉnh tiếng ngữ được ở đây mà đúng không ta hả chỉnh ngôn ngữ được ở trong ờ, này mà đúng không đang tiếng anh ở ờ, trong nó lại hiện ra tiếng nhật ta language nè ừ, đâu rồi language đâu à toàn tiếng anh mà à hiểu rồi google nó dựa theo ip mà ừ, vậy phải ừ. chỉnh thành google.com.vn ừ. gõ tắt tiếp ví dụ bạn gõ tắt cái nãy là google ev nè thì mình chọn thêm từ ggef ggef e, tôi nghĩ chắc cũng ha à, không không biết có ổn không tại vì à, mấy cái vụ mà liên quan đến ngôn ngữ của google thì nó dựa theo ip á không sao à, không sao chứ không sao là chuyên tiếng chuyên nhật mà <laughs> không phải không phải vậy nó ờ, ý là tiếng không sao đâu thì tôi có lại à chắc trên đống này có hướng dẫn gì đó à, Ủa. à, dạ. giờ còn Microsoft Store nãy nó load hơi bị lâu ha ừ cái process lasso lúc nãy đâu rồi ở ngoài á cái search app rồi cái lắc là do cái phần mà tìm á search app nè ừ. có cần ờ, để lại cái giao diện ờ, cho nó đẹp không hay là cho nó đơn giản cho đỡ lắc đơn giản đi cho đỡ lắc <laughs> hình như có cái gọi là Cortana nó sẽ làm cho lắc á ừ, à cái con mà cái con mà ít ai xài bạn của con uh, Siri <laughs> đúng rồi mình gửi cài đặt của anh ta tìm dùm chữ remove remove à, để xin app à, chữ remove app add or remove program này Trời cái cái cái đọc PDF nó nhiều vậy đó hả trời ừ. Cái Adobe á. Thấy Adobe Adobe. Ừ. Cortana. Ốp luôn là được không? Ừ. tôi thì gỡ được còn này chắc chưa được. À đúng rồi. À, có muốn thử ờ, cái giao diện gọi là administrator là cái gọi là người, người dùng cao nhất luôn hiểu không tức ờ. nghĩa là người dùng cấp cao nữa ừ. nhớ cần có cái gọi là cmd admin đó, như vậy khỏi phải tìm và như ừ. vậy khi mà lock up ra đó thì nó sẽ đăng xuất ra đó thì nó sẽ có admin nó gọi vô vô trong khi đó sau khi đó mình ờ, à, thêm view lại tiếp được không ừ, ừ. có gì cần giữ lại bên này không Ồ. Ờ, để lát hồi uh, team view lại nó cũng còn không mất đâu ờ, lock up không có lock up luôn cửa sổ L bấm cửa sổ L đi cửa sổ L. L đúng rồi window L đúng rồi đó ừ à lock hả ừ ừ biết phanh cứng rồi nha à, <laughs> <laughs> tôi là mình đi hy vọng qua cái này nó đỡ lắc chút à qua bên uh, ờ, trai giao diện của anh admin đó hả đúng rồi ủa tại sao bình thường người ta không chỉnh luôn cái giao diện của admin ta tại vì đó là giao diện ẩn thí dụ như là um, bị cái gì đó thì tự nhiên mình phải uh, phải phải cần cái cái khác để đảm bảo ok hơn bây giờ ừ. oh, team view còn hoạt động nè nhé yeah, hả à, bên tôi chỉnh ờ, cái quạt ờ, CPU rồi vẫn còn 65 độ hồi trước nhớ là uh, render một cái video là lên tới 90 độ luôn à đó thì đúng rồi sau đó chị, uh, đầu tư mua thêm quạt về à, rồi ừ. học thì à, về mấy cái gọi là áp suất à, áp suất khí bên trong dương hoặc là âm ừ, ừ. thí dụ dương dương hay âm luôn này tóm là một cái thổi ra cái thổi vô cái ưu tiên thổi ra đó thì ừ. nó đỡ ồn cái nhưng ừ. mà nó nóng lắm còn cái ưu tiên thổi vô thì sẽ bụi đỡ ồn mà nó bụi ừ. mà tôi thì ở trong phòng một mình không phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài tôi cách ly với xã xã hội cách ly thế giới nên cứ thổi vô trong và phà <laughs> Ê, ông ở bên Nhật mà ông gọi là kiểu um, uh, Nitto á đúng không? Đúng rồi, Nitto. Thì cái ừ. kiểu mori phải không? Ừ, hông, cô thì Kimori với Nitto nó hơi khác nhau, tôi nghĩ Nitto nó hợp với ông hơn. đúng rồi, nhưng Kikomori là không có thích nói chuyện với ai kể cả trên mạng. Ờ, đúng rồi là cách ly toàn bộ, còn Nitto là những người hầu như chỉ thích ở nhà, thích trong phòng kiểu vậy đó, thích ở trong Hồi thi xưa là tôi cũng giả ngố vậy cho mấy đứa mà cuồng anime đó, otaku á, là à, là à, bị kỳ thị này kia mà thật ra mấy ông mà có mấy ông mà sống trên núi suốt ngày tập võ ông cũng gọi là otaku vậy chứ đâu phải là ghiền anime manga cũng là otaku đâu đúng không ừ. thì otaku cái chữ otaku đó chính là nhà là mà nhà thì đúng rồi từ giải ngố ờ, bên group 20 km đó, đó là nhà ừ. rồi đó cũng có đọc truyện về một cái ông cũng tên là Akano Takuya thì có Taku nó cũng là nhà cái ừ. phim Hán Việt cũng là nhà y chang chữ ừ. Taku Ô là nói về một con người thí dụ như là gọi là ừ. sự vật đúng không nhiều dụ matsuri ồ matsuri đúng không ồ matsuri chữ ồ là kính ngữ em như kính ngữ nó kính ngữ tôi hay hoại cái vụ mà TV <laughs> qua Nhật á, hiện nó hiện ra mấy này làm cho ừ. mắt tôi đau <laughs> bên này người ta hầu như ít xài Facebook người ta xài gì Twitter không à với lại like á nên là có Việt Nam nhiều ui có cái gì kìa ừ, các bạn còn virus chứ nhiều <laughs> dạ. có có đứa mà lớp 9 tôi tìm view qua mà khổ lắm ừ. tôi nói là xài SSD nó em xài Windows Defender được rồi để dạ, thấy là nó bị ăn hàng chục con virus ở trong chính ờ, cái file ờ, folder c 2 chấm windows oh. phải cài lại mà cài lại rồi nó, nó còn cãi tới 40 phút mốt chắc tôi cài lại máy phải quy định ờ, một luật là cãi thì khỏi cãi <laughs> cãi thì tự làm đi đúng rồi cãi tự làm ừ. rồi cái này ờ, thì phát virus này là virus giả nè ồ sao không biết nhìn nó đâu quen hơn nhìn quen hơn ồ. con này spy phần mềm gián điệp ờ, cái Ôi. hp mà dính cái gián điệp luôn mới ghê chứ ui vậy là coi đó tôi mới bị hack à, cái đó là um, bởi bởi cài uh, Vigot làm gì virus cũng đỡ trời cài Vigot là mệt lắm đó nha cài Vigot nghe kỳ kỳ đó à, cái đó cũng bên OC user gì đó của HP ờ. rồi HP là cái nãy thủy dùng bây giờ mình cách ờ, cách ly với cái đó rồi nó vô mà cũng... danh sách này, này cách ly rồi đó nó không còn ngoài được gì hết nhưng mà mình có nên xóa nó được không mình có xóa nó được không được nhanh không nhanh Để <laughs> dạ, cái user profile của mình đang là administrator còn kia là hp ủa sao màn ừ. hình nó nhỏ vậy ủa không di chuyển được không biết hình như sao không? cái này nó cô uh, cái cửa sổ cố định luôn hả tôi đâu biết tôi có vô cái admin gì bao không phải uh, this, uh, đang cái explorer nè có thấy đang ổ xe OD của e không thấy mà cái cửa sổ phần phía trên này không có uh, à, phóng to được hả ờ tôi thấy nhưng mà tôi đâu biết tại sao chỉnh mấy cái uh, chuyển mấy cái nãy qua ừ. ừ đang mở cái nào của của này hả ừ. ừ. sao di chuyển qua không được ta chắc là bên kia tôi đang mở à chưa có hết hoàn toàn ừ. cái đó là Adobe phải không uhm. bên kia cũng đang mở luôn uhm. cái HP uh, ờ, là có có xài máy in hay gì không nhỉ? không b ừ. cái Microsoft Store này. Ừ. tìm cái mở cái PDF á không cái cái file cái cái đó hả cái đó là phải file PDF à đó là file audio á audio à? audio mở, mở bằng gì qua này nó ừ. trong ờ đúng rồi mấy ờ tôi mở bằng cái gu gì đó cái process lasso mình có thể cấm Cortana được luôn ví dụ cho nó vào disallow as, à, đâu ừ. control này ừ. disallow processes này ừ. cortana.sc e ừ. ừ. flow này là gì đâu có biết đâu để tôi dò góc gác ờ. con này ừ. con Esa, cái này có cài không không biết cái đó là gì luôn á audio HDR. không càng mà có là nguy hiểm đó mà Ồ. này là À, của audio ờ, nó vậy là cái này của à, vậy cái này à, hên quá xóa một cái là tiêu ừ. calculator của máy tính gì nhiều quá vậy Ờ, đâu biết đâu. à, cái này của HP mở lên thử mở lên con này là gì Chắc là máy tính. À, rồi cái này là virus nè Ồ. Hên. nó ngọ ngoại một cái là dính liền thấy không ờ. <laughs> hên đâu hên để xóa nó được không ông? Được, được Mà nếu xóa không được phải cài cái unlocker ờ, gì đó Mấy cái này gì? là virus á, virus, uh, virus hơi bị nặng bảo danh đó hả? tôi cũng không biết là gì để coi thử Roaming. trong cái HP một đống ừ. cryptic cryptic là giống như crypto có nghĩa là phần mềm biết phần mềm đã bitcoin không thì cái đó là dùng dạng crypto nếu nó chạy ừ. nếu một người sở hữu cái một cái ạc crypto nào á mà uh, đáng lại thành con virus này ừ. thì ờ, nó bất bất kỳ ai xài ờ, trên trên mấy người khác thì đào đào ờ, đào online và gửi tiền về cho thằng kia kiểu Ôi. như là máy sẽ bị chậm á tôi bị ừ. mấy lần rồi cái xài cũng từ khi có máy tính đó, cũng xài cũng gần chục năm rồi lần đầu tôi ừ. xài là hai hai bảy hai tám thì đường bạn cho cái nick fifa ừ mà hồi đó thì biết vô FIFA có sẵn trên ờ, trên quán thôi chứ đâu có biết ờ, Google là ừ. gì thế hồi thế hồi ờ, vô lúc 10 11 mới hồi à, vô một tiệm net rồi đó bố ừ. à, ông già tôi đi nhậu lấy tôi đi theo làm cớ nó giữ công ty thật ra dở chạy đi net ừ. mà bữa đó thì đâu có biết à, mình bị à, mình bị lợi dụng đâu <laughs> ra là nó để cái phần mềm calculator phải là calculator Ừ, ừ. nó xóa hết à, à ý là chỗ tiệm net không hề có một cái game offline nào thế thôi à, tôi hỏi ờ, chị chị ơi có game à, có game gì không chị nhưng nó google kênh google là gì vậy chị <laughs> không biết người ta nghĩ mình với đôi đôi mắt ờ, ý, à, ý nghĩ nào lớp 10 mà không biết google là gì trong khi giờ mấy đứa em mấy đứa cháu mấy đứa cháu của chị tôi trời ơi giờ mới 3 tuổi 4 tuổi đã biết lên mạng rồi ờ đúng rồi tôi thấy tuổi nít giờ nhanh trong khi ờ, người, người tóm lại là người càng có tuổi thì càng không có biết gì ừ. không biết gì thì, thì không có còn cái gọi là cái, cái tìm tòi đúng không ừ. đúng rồi Vậy thấy nó phức tạp quá là sẽ pass ừ. gần đây tôi cũng hay vậy nên tôi thấy vậy không tốt ừ. cứ hỏi tới nơi tới chốn đi tôi là ô wiki mà <laughs> tự tin ghê không thiệt mà nói chung ở tôi Google Ồ, mấy con virus đó nguy hiểm quá tôi nghĩ chắc tại cái đó nên tôi mới bị cái này là của máy t... à, trong laptop nè cái ờ, này ờ. là touchpad á touchpad là cái giống như chuột mà mình xài bằng ngón tay á ừ sau khi dò thấy cũng ít à bởi vì tôi nói là cái máy tôi không hề có cái gì nặng luôn á ông nhưng mà tại sao nó vẫn chậm mà bực mình đó. Ừ. Còn cái asset bên máy tôi thì có khoảng ờ, ừ, khi quét mà không có con virus nào ấy cũng khoảng một phần ờ, hai phần trăm đổ lại. Ừm. Này ba mấy là chắc phải giảm nữa. Nó là I E G U I. Ừm. Mà nhờ qua máy này tôi biết tại sao là có chức năng là phải tìm ờ, theo cái user rồi tại nhiều user thì cứ có nè ừ. khác nhau ừ. cái này mà nó kêu reset để xóa mấy con virus đó. Ừ. cho nó xóa, uh, ra soát file hết luôn không ừ, ừ. trong khi chờ nãy giờ à, chưa xong lâu ghê à xong xong rồi nó mới kêu mình action đúng không đúng rồi ở đây Điều... cũng dạng nhẹ nhẹ nhanh nhẹ rồi ừ. ừ Thủy có cục ha HDD dự phòng nào không? Ừ. Ủa DOE là HDD hay sao? Oh, I have no idea luôn ông ơi ông <laughs> ông xem đi tôi cũng Ủa. không biết đâu oh, cái này không có cái nào HDD SSD ờ, luôn HDD hết luôn á vậy là bị phong, phong vũ nó không biết Ủa mà bữa nó có cho thấy cái hình dạng cái cục ổ cứng ra sao không? không mình ờ, đi ờ, nó bảo hai ba ngày lại lấy mà xong rồi tôi lại lấy thôi tôi đâu biết gì đâu Cái này của tôi cũng đang xài nè, W, ờ, WDC nè. Là mấy cái Ờ. này là ổ cứng ờ, HDD thôi chứ không phải ờ, SSD. Tôi test thử cái tốc độ đau đao coi làm sao. Có nào nặng không? Có file nào nặng không? không có nào nặng đâu bình thường cần phay nặng để mà copy mới biết chính xác giờ thử tải wifi trong khi chờ cái xong rồi rồi chưa à, lâu nhỉ nãy giờ mới 15 20 phút rồi trong khi tải mấy phần mềm khác thì chờ cả tiếng đồng hồ mà nó lại lắc hơn nữa ủa mà nãy giờ đỡ bớt lắc bớt lắc phải không ừ ừ ừ để giờ ừ, xong thử coi đang tìm cách à, hiển thị tiếng à, tìm chỗ nào có chữ cài đặt đi trong khi chờ à Đây, English trong... nè English nè ừ. English <laughs> oh feeling lucky thiệt đúng là tìm xong rồi là lucky luôn á tìm gì anh ơi à, go subway cần gì nhớ link à xin link có ngay <laughs> nhớ tải cái file file nặng của Ồ, ông cũng có Bandicam đấy, tôi thấy nhiều người hay xài quá ha. Ban đầu tôi xài Go, uh, ờ, uh, à, OBS. Ừ. Ừ, ừ. Giờ tôi không nhớ file nào nặng nữa. thì em tải cái Bandicam cũng được tại cái đó tôi cái cũng đó chưa có mấy có vài chục mê à phải mong nghe à. cho nó lẹ bây giờ chưa có up lên hình như tôi có đăng đăng nhập à. Ừ, đâu cần đăng nhập ờ. cái này để chế độ à, ẩn danh vẫn tải được ờ. Spotify thì phải nói đến uh, Speed à, không phải RS Loa Ồ, ừ, cái đó là cái gì không? Đang quá chuyên tải uh, rack hả? Đúng rồi Chứ danh toàn cầu Ồ, Tương rồi cái gì quên này À, Spotify Tôi Nhưng mà... thì cá vàng phải à, gọi tôi làm cụ Tại tôi 5 giây cũng có thể quên <laughs> cái này các tôi có xài trên điện thoại đúng hay là chỉ xài trên uh, laptop không à? điện thoại thì cứ dùng android android thì tôi còn biết chứ kia tôi không ờ, bỏ tay android thì chắc nó dễ thì thường mà bên iphone mấy cái vụ ấy này nó nhanh lắm nó chậm ghê lắm vậy rồi iphone nó sao bằng ờ, android tại tóm lại là bên đó luật nó khắc khe lắm ừ. ủa còn cd file là cái giống gì trời ơi tiếng cho nó auto auto sub được mà Google tôi thích Google từ mấy cái này ra đó Google dịch đó ừ. nó không có khác gì tiếng Anh luôn ừ. nó, khác, nó giống gần 90 phần trăm đó thấy không ừ. không không có sai câu, câu cú gì luôn đó tôi công nhận tụi Nga này nó ghê quá hàng <laughs> chi ông Biden nó chửi <laughs> quá trời rồi đúng ông Biden hả ý là ông ông Biden tụi Nga nó hay um, tấn công như mấy doanh nghiệp lớn ở bên Mỹ á ông Biden ông chửi <laughs> ý là ông kiểu chỉ trích á bên mình cũng giỏi như bộ có à, nào mà trong cái cuộc thi à, tấn công thi tấn công mạng để tìm ra các lỗ hổng thì Việt Nam mình đứng thứ 15 đó không ừ tôi thấy bên mạng bên Việt Nam mình cũng giữ lắm hôm trước bên Việt theo có người đi thi đậu mà ừ. có theo bên Việt theo á Việt Nam mình ờ, cái gì cũng mạnh thôi đó là mới có nét vài à, vài chục năm thôi chứ không như bọn mẻo Ôi <laughs> vậy tính ra tính ra mạnh nhất là vẫn là Nga không? đúng rồi nó xài lâu hơn với lại nhiều thằng lập trình viên giỏi Nga Gì? rồi gì là ai ta? Gì là bên Trung Đông đó hả? không ủa Nga làm gì có Trung ờ, ờ, đúng rồi Nga Trung Đông hả không ý tôi là nhất là nga đi rồi nhì là ai thì tôi nghĩ là bên hacker thì nga nó sẽ nổi tiếng tại mấy cái vụ mà hát lớn toàn là bên nga không à à tụi trung quốc cũng ghê mà trung quốc với triều tiên ừ, mà nhiều nhất thì vẫn là nga tại à, chỉ ừ. là độ độ uy tín đó một trăm phần trăm uy tín bây giờ tao hết là tao hết đó ừ. trong khi tôi thì nó cái gì cũng phải ờ, à, vài tháng vài năm sau 82 mới mới tin và hỏi lại oh. uy tín âm vô cực thì lúc đó mấy người đó chưa có biết thôi ừ. hồi đó tôi cả à, tôi bảo bảo vệ cái quan điểm mà ai Jesus hồi năm 2016 tôi cãi mấy ngày luôn rồi bị ban ờ. bây giờ giống như tôi tự giả giả mặt mình vậy đó. Ờ. <laughs> À là lúc đó là ông cãi với người ta với cái vụ editorship với lại subtitle edit đó hả đúng rồi cái cái cái bên cái subtitle edit ờ, cái editorship nó uh, tôi cãi là nó ngon hơn nhưng mà à. bây giờ tôi thấy thằng kia nó ngon hơn thiệt ừ. không chính bản thân tôi xài thì tôi cũng thấy tôi thích xài subtitle edit hơn mà mấy người chung à, chung nhóm mình nó kiểu như cũng già có tuổi rồi không thích đổi mới rồi đăng nhập đi xài quen á, thì mình sẽ xài chỉ quay kiểu quen cái app nào là mình sẽ cảm thấy quen với cái giao diện đó mà tôi mới là người cần à, người quen nhiều nhất nè từ từ 2014 tới giờ 7 năm trong tiếng này kia ít hơn nhiều password hả nhớ là từ từ nha Ờ, ok ok. Tiếp Save lại giùm tôi đi anh. Thế được, lát hồi tôi ờ, cũng tìm lại cái link đó luôn. <laughs> Tôi cũng quên cái link nó ở đâu rồi. <laughs> cái link chính gốc ban đầu là ở Tukero. Ồ. Oh. Rồi, yeah. Ờ, ủa mà nó phiên bản uh, crack, ấy, full nó khác gì phiên bản thường? phiên bản này à, là mình à, à cái này trên laptop thì ví dụ ông có thể uh, nách nách được nhưng mà một tháng nếu mà trên laptop thì chỉ nghe được 20 giờ thôi ừ. ví dụ nha trên laptop đi trên điện thoại đi là tôi sẽ không ví dụ tôi muốn nghe bài nào tôi sẽ không chọn được bài đó đâu tôi chỉ được à, nghe nó, nó tự động nghe ngẫu nhiên trong danh sách thôi đúng rồi còn trên laptop thì tôi làm có thể nghe được nhưng mà tôi chỉ nghe được 20 giờ một tháng thôi à, 20 giờ Tại... một tháng thì khoảng ờ, mình có thể dùng ờ, Fast IP cũng uh, phần mềm của Nhật sub Eder VPN ừ, mắc và thôi nếu mà, nhưng mà cái này là còn chưa upgrade mà đúng không không biết bên tôi cũng chưa đâu upgrade nhưng mà cũng chọn được bài chứ ủa hay là Vậy đó. cái phiên bản ờ, này tôi không biết nó update chưa ủa mà phải update mới được hả thì không upgrade là cứ ờ, hai chục làm sao mà xem được cái tài khoản của mình đây này à. à để xíu bấm vô đây nó kêu upgrade to premium Một Ui, cái này sao nó ra audition complete luôn vậy ta à từ đầu là from home base rồi trong khi cái của cái rắc của ông kia tôi chưa có tải tôi không biết cái chỗ nào để tìm không ra ồ nó có app blocker nữa con block the spot ừ. ừ. tôi bắt đầu lú rồi qua cái trang khác tôi bắt lú à, cái đó để khi nào ừ, tìm được cách không. Ờ, chỉ sao bây giờ tiếp tục bây giờ còn cái gì để còn gì lắc nữa không ta ờ, chắc à, không tìm cái search ui search app này bên hp nè tôi đang lo là có nên xóa nó hay không không biết nó có ảnh hưởng gì không á tôi phải tìm coi nó đang ở đâu ừ. Microsoft Windows Search Để đang thử tắt nó coi nó có à, mình có thể tìm ờ, được ờ, từ cái Sita không? Ừ. À, tự động khai cái đó của Microsoft rồi đây Windows Search Setting đó chắc phải là hạn chế cái số nhân uh, cấp độ nó chứ không còn cách nào khác ấy. Ừ. Cortana mình tắt rồi mà không biết hình như nó vẫn còn chạy ừ. Ủa đâu Chắc tắt rồi ừ. cho ra đây chưa cho nó chạy với uh, khởi động Windows nè ừ. còn tablet uh, ờ, uh, ờ, có nhiều kiểu lắm và tự định nghĩa cũng được ừ, ừ, ừ. kết hợp uh, anh uh, uni, uni, uni gì đó Vani ừ. với tablet cũng được Ừ. Rồi, bây giờ reset lại ủa chưa xong đó. Ừ nãy tải cái, cái kia không biết xong chưa tôi copy thử qua những khác nè ừ. nó respawn lên rồi quên tôi cố tình tắt này. quên là uh, open folder copy thử ừ. từ OC qua chính OC coi tốc độ nó nhiêu của tôi nhanh hơn của tôi màu vàng là 80 90 có khi hơn 90 còn này chắc màu tím màu tím ừ. là chuyên dùng cho camera ừ, ừ. Ừ. còn gì nữa không ta ừ nhưng mà đang xài iset vậy con con nên uh, ờ, cái này nó tự uh, khi mình cài bất kỳ một phần mềm nào ờ, gì virus nào nó sẽ động tắt ừ. à, bây giờ uh, tôi tắt cái gọi là up, cái khả năng uh, update của uh, asset nó mà lên uh, từ uh, nó mà nó, nó quá cái phiên bản 8 á, thì nó sẽ bắt cái file cài kia này kia ừ. Để nó uh, hợp tác với công ty khác để mà uh, chấm chấm cắt rồi nên phiên bản 8 này phiên bản uh, mới nhất ừ. thì tôi cũng xài cái eSet này nè. Thường thì không thể xóa hoặc là thay đổi cái gì bên trong này mấy cái gọi là ừ. Ví dụ cho nó vô đây nè. Đó. Mình nhập đại cái gì vậy đó rồi uh, lưu thì nó không lưu được. Ừ. Đó. Hay quá. Lúc, lúc này là phải thay đổi cái quyền bảo mật của riêng file đó security mình sẽ vô advanced và thêm chuyển thành everyone ừ. auditing app select principle cái này ờ, với cái này thì những cái nào mà không có xóa được ờ, à, hoặc là tôi xóa được rồi mà thời gian sau nó cũng ờ, tự động ờ, kiểu như cơ chế nó tự động đau về á ờ, ừ. dạng virus đó thì tôi thay thay cái mã bên trong của nó là xong ừ. kiểu như là không biết gọi là gì <laughs> tóm lại là nó không thể nào hoạt động đúng, đúng nghĩa được nữa ừ. khả năng làm bên máy tôi thì ok mà mấy người khác thì thường thường dễ tạch lắm ừ. kiểu như là tôi sẽ không có làm được cái gì mà uh, khác ừ. ủa nãy That's Ui, 3 giờ rưỡi lẹ quá gì? Ừ, nhanh quá, bên tôi 5 giờ rưỡi đã thui. Ừ. cái ta sau bên tôi làm được đây bên này là không được ta uhm. cái cái bên effect trợ xét mình chọn thử coi uhm. kế bên auditing select a user à, đúng rồi à, có khi nào nó đang chạy bên kia nên không có chỉnh được á hb oh. tới giờ tôi xuống dọn quán bán mình đợi xíu à, ừ. bật kiểm tra chính tả nè đặt dấu tự do ừ, ừ. Bật có gì mấy... chỉnh mấy trăm mấy cái này nè nhiều hơn sửa lỗi hai cái sửa lỗi hoặc là gửi phím tiêu chuẩn á bị ừ, hút ừ, hút cái phím á ừ, ừ. ok vậy anh administrator mà có có s nữa hả của tôi không có s ừ. <laughs> cái đó chỉnh chỉnh sao đi bây giờ chỉnh thẳng trong giao diện thường là tôi sẽ chỉnh uh, ờ, diệt nó tận gốc luôn ừ. chờ nó quét xong rồi reset lại ừ ừ ok